Hi, Vĩnh chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về vợ chồng phụ của Tô Hoài và đây là mình sẽ làm về diễn biến tâm trạng của nhân vật mì chọn trong hai khung bậc cảm xúc và đây là lớp ngữ, ngữ văn lớp 12 nha và đầu tiên là diễn biến tâm trạng của nhân vật mì á. đầu tiên là là diễn biến tâm trạng mì trong đêm tình mùa xuân và thứ hai là diễn biến tâm trạng trong đêm đông và mình sẽ làm video này về hai diễn biến tâm trạng này nha thứ nhất là diễn biến tâm trạng của Mỹ trong đêm ừ, tình mùa xuân thì đầu tiên là khung cảnh thiên nhiên nồng nàn cỏ xanh vàng ẩn chiếc váy hoa phơi trên mỏm đá như những con bươm bướm sặc sỡ không khí dần ấm áp âm thanh bên ngoài tiếng sáo cất lên tiếng trẻ chơi quay cười vang mẹ nhìn xung khung cảnh nghe âm thanh mà bắt đầu cảm thấy thiết tha bồi hồi mẹ bắt đầu lẩm bẩm theo lời hát gọi bằng tình Ngày Tết Mỹ lén uống rượu, uống ực, từng bác Mỹ say và uống và sống về quá khứ say xưa trong tiếng sáo gọi bạc tình. Mỹ sực nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại, nhớ đến A Sửu, Mỹ muốn chết nếu có năm lá ngón trong tay lúc này Mỹ sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà để nhớ lại. Mỹ nhận thức được sự tồn tại của bản thân thấy phơi phới trở lại Mỹ còn trẻ lắm, Mỹ muốn đi chơi với khát khao tự do và mình sẽ sang diễn biến tâm trạng mình trong đêm tình mùa xuân tiếp theo là tình tinh thần phản ảnh khánh mạnh mẽ lấy miếng mỡ để thắp sáng lên căn phòng tối mị quấn vấn lại tóc lấy cái hoa nổi loạn muốn đi chơi tết chấm dứt sự tù đầy hiện thật không trói được trái tim mị khi ai sự trói lòng mị vẫn lững lơ theo tiếng sáo tiếng hát của tình yêu đến với những đám chơi Mỹ đang chuẩn bị đi sắm sửa để đi chơi nhưng rồi bị ai sự cấm hắn những tâm trói đứng. Mỹ vào cuộc nhà Mỹ vẫn đang đang u mệt ru mình trong đêm xuân tiếng ngựa ngoài kia đã làm cho Mỹ tỉnh giấc. Nàng đã trở lại với hiện tại đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. À, lúc vùng bước đi nhưng tay chân đau không cử được Mỹ thổn thức nghĩ mình không bằng một con ngựa cô chợt tỉnh trở về với hiện thực cả đêm hôm ấy mị mị lúc mê lúc tỉnh lúc đau đớn lúc nồng nàn tha thiết ừ, đó là tâm hồn chai sạn của mị đã sống lại mị luôn tiềm tàng sức sống mãnh liệt sức sống ấy luôn ầm ĩ trong lòng người con gái tây bắc và chỉ chờ có cơ hội để bùng lên mạnh mẽ dù sự nổi loạn của mị không thể giải thoát số phận cô nhưng đây là nền tảng nhóm lên thêm ngọn lửa sức sống trong cô để sức sống không bị lụi tắt hẳn chuẩn bị cho một sự phản kháng trong tương lai là đó là chính là dây chói của ác phủ và chúng ta sẽ sang diễn biến tâm trạng của mình trong đêm đông đầu tiên là không phải bị đêm tình mùa xuân lãng mạn lần này tâm trạng và hành động của Mỹ được đặt trong bối cảnh những đêm đông dài và buồn trên núi rừng Tây Bắc, mùa đông rét bút như da, cắt da cắt thịt. Thêm vì thế, thế đêm nào Mỹ cũng dậy sớm thổi lửa để sưởi ấm trong những đêm đó Mỹ gặp ác Phủ đang bị trói đứng chờ chết giữa trời ra rét mấy đêm giờ đầu mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay với suy nghĩ a phủ là là cả xác chết đứng đấy cũng thế cũng thế thôi tại sao mị lại lãnh cảm thờ ơ trước sự việc ấy phải chăng việc trói người đến chết là một việc làm bình thường ở nhà thông lý bát cha và ai cũng quen với điều đó nên chẳng ai quan tâm đến hay cởi trói cho mị khỏi cái khổ mị quen khổ rồi nên mị lãnh đạm thờ ơ trước đau khổ người khác thứ hai là một đêm nữa lại đến lúc đó mọi người trong nhà đã ngủ yên cả rồi mình lại thức dậy đến bếp lửa đốt lửa lên để hơ tay lửa cháy sáng mị lẻ mắt trong sang thấy hai mắt a phủ cũng đang vừa mở một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai móng má đã sám đen lại đó là dòng nước mắt của một kẻ nô lệ khi phải đối mặt với cái chết đến rất gần dòng nước mắt của a phủ như một chất xúc tác đặc biệt còn mạnh mẽ hơn cả men rượu cả tiếng sáo đêm nào chính dòng nước mắt lấp lánh ấy đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong trong lòng mỹ trước kia khi lần đầu ý thức con người người sống dậy bao bao bao năm trong đêm tối thì mỹ lại thấy thương mình thì lần này lòng mỹ chợt bồi hồi trước cảnh ngộ của một người khác bởi cảnh ngộ của người ấy khiến mỹ nhớ lại đêm mùa xuân trước Mị cũng bị ai sự trói đứng như thế kia nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Mị chợt nhận ra người ấy giống mình về cảnh ngộ mà những cảnh ngộ thì rất dễ cảm thông cho nhau, đồng bệnh, tương liên. là mị tiếp tục nhớ lại những chuyện thật khủng khiếp trước kia nó bắt chói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này và Mỹ nhận thấy cái chết sẽ đến với A Phủ. Chừng này chỉ đem đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đó, chết rét, phải chết. Hơn lúc nào hết lý trí giúp Mỹ nhận ra bộ mặt của cha, con thông lý chúng nó thật độc ác nhớ đến những chuyện ngày trước. Trở về hiện tại, Mỹ đau khổ cay đắng cho thân phận mình. Ta là phận đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ có biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Và hiệu quả đó là Hiệu quả tất yếu là mày chạy phải chạy trốn theo A Phủ vì mày biết ở đây thì chết mất. Vì sau khi cắt dây cỡ chó cho A Phủ, mày không ngờ mình dám làm một chuyện động trời đến vậy. Mày thì thào lên một tiếng, đi ngay rồi mày ngẹn lại. A Phủ vùng chạy đi còn mị vẫn đứng lặng trong bóng tối ta có thể hình dung được nét tâm lý ngổn ngang trăm mối của mị lúc này lòng mị rối bời với trăm câu hỏi buộc chạy theo A Phủ hay ở đây chờ chết Thế là cuối cùng sức sống tiềm tàng của đã thôi thúc mị phải sống và mị vụt chạy theo A Phủ trời tối lắm nhưng vẫn mị vẫn băng đi bước chân của mị như đạp đổ hết thần quyền của bọn lãnh chúa thời phong kiến đương thời. Đó là một tâm mị hồn mị suốt bao nhiêu năm qua. Và đó là hành động cười chói cho những cho cho A Phủ đó là là sợi dây chói của cuộc đời bởi sức sống tiềm tàng bởi khi sức sống được tiềm tàng trong tâm hồn mị được hồi sinh nó sẽ là ngọn lửa không thể bị dập tắt mà tất yếu chuyển thành hành động phải phóng phải phóng táo bạo chính họ sẽ dần đứng lên chốt lại ờ, cần quyền áp bức và sự trà đạp để cứu lấy cuộc đời của mình Mỹ là nhân vật đặc biệt thành công của văn xuôi kháng chiến Việt Nam bằng lối kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc. Nhà văn đã khắc họa hình tượng nhân vật Mỹ với khá quá trình tâm lý đầy biến biến hóa ngẫu nhiên, bất ngờ và vẫn logic khi dây xây dựng nhân vật, Tô Hoài đã thể hiện lòng yêu thương, cảm thông, trân trọng đối với số phận khổ đau của những người phụ nữ Tây Bắc, vốn là nạn nhân của cường quyền, thần quyền, quyền của tập tục cướp dâu gạt nợ. Không những thế mà nhà văn còn thể hiện sự trân trọng ước mơ, hạnh phúc tự do của nhân vật đó là mở ra cho họ những con đường đi đến tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là chiều sâu nhân đạo của truyện ngắn ngắn của văn của Tô Hoài. Và đây là bài học của mình về nhân vật Mỹ. Đầu tiên là không cần cảm ơn những kẻ đã làm tổn thương bạn bạn vì họ không thể giúp bạn trưởng thành chính sự kiên cường của bản thân đã giúp bạn trưởng thành chỉ cần cảm ơn những người đã luôn ở bên bạn là đủ còn những kẻ kia hãy nói với họ bạn giờ hiện rất sống tốt đó là một câu khỉ của mày cho sử và thứ hai là tử thần không thể cướp đi mạng sống của những người có sức sống tiềm tàng mãnh liệt cả khi họ đang đứng trước cái chết Thứ ba là khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố gắng hạ cánh bằng lưng, bởi nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy và hãy để lý trí kéo bạn dậy và đừng gục ngã trước số phận. Và trên đây là toàn bộ diễn biến tâm trạng của mình qua hai cung bậc cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và xin chào và hẹn các bạn các video sau nha.